Đấy, hình thức và cách thức sử dụng như thế nào thì anh em chỉ cần mang duy nhất một cái máy này vào sân chơi thôi cứ phạm vi 5 đến 7 mét trở lại nó sẽ giúp anh em nó phân tích nó báo dung một cách chuẩn xác nhất cho anh em để giúp anh em chơi anh em giành chiến thắng anh em nhé để anh em làm chủ cuộc chơi nhé đây và hình thức chơi như thế nào thì như anh em thấy đây tôi đã chuẩn bị cho anh em là một cái bộ bầu cua một bộ tài xỉu và một bộ sóc đĩa để chứng minh cho anh em thấy là những cái đồ hôm nay tôi chuẩn bị test cho anh em là hoàn toàn là đồ, đồ thường đồ chợ tôi chuẩn bị một cái thanh nâm châm đây tôi sẽ test qua cái thanh nâm châm này cho anh em xem đấy những anh em nào chơi đồ bịp thì anh em cũng biết đấy những cái đồ công chuyện đồ có ta thì gặp thanh nâm châm là hít rất là mạnh đấy còn đây là những cái đồ thường đồ chợ của tôi thì gặp đâm châm rất là bình thường nói chung là không có vấn đề gì cả anh em thấy chưa không hề hít anh em nhé đấy test qua hột cho anh em xem luôn không hề hít luôn còn đây là hoàn toàn là những cái bát sành bát sứ mà tôi sử dụng cơm trong gia đình ấy thôi em thấy chưa không hề hít đấy và sau đây tôi để không làm mất thời gian của anh em tôi xin test là cái ờ, bộ môn là bầu cua cho anh em trước tôi sóc này là đấy tôi sẽ lấy ra ba hột bất kỳ tôi test cho anh em đấy và cách thức sử dụng cái, chơi cái bộ môn bầu cua này như thế nào thì đây anh em chỉ cần khởi động cái máy này lên đấy em ấn vào cái nút đằng trước một lần đấy khi anh em ấn là sẽ vào chế độ lưu khi nó vào chế độ lưu ví dụ anh em trong sân chơi của anh em này anh em chơi bầu cua thì anh em cứ chuẩn bị trước một cái hột bầu cua ở nhà cho mình đấy, ví dụ anh em quét này quét đủ 6 mặt cho mình nhé quét này bầu này cua này tôm này cá này gà này nai này Đấy, anh em quét anh em cứ để 1 đến 2 giây thì anh em là xong khi anh em quét xong anh em quay trở lại mặt trước anh em ấn thêm một lần nút nữa nó sẽ vào chế độ lưu anh em chỉ cần mang duy nhất cái máy này vào sân chơi thôi nó sẽ giúp phân tích nó báo dung cho anh em và những cái nhịp dung máy nó chơi như thế nào thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em như anh em thấy đấy đấy như là bầu sẽ là không dung cua sẽ là một dung ngắn tôm là một dung dài cá là hai dung ngắn gà là hai dung dài nai là ba dung ngắn Đấy, sau đây tôi sẽ test trực tiếp cho anh em để anh em tham khảo một vài ván. Tôi sẽ bỏ cái máy này vào cái cốc này cho tiếng rung nó vang vọng lên để anh em có thể trực tiếp anh em đối chiếu anh em đánh nhá. Sóc cho anh em xem này. Đấy, anh em cứ lắng nghe cái máy và lắng nghe cái tiếng báo, nó sẽ báo cho anh em nhé. Đấy. Như ván này thì máy nó không báo, không báo thì anh em đánh bầu anh em nhé. Mở cho anh em xem này. Máy báo không rung thì anh em đánh bầu này, mở này. Anh em thấy chưa? Một con bầu đấy test bán tiếp theo cho anh em xem này cái máy này rất là hiệu quả rất là chơi rất là đơn giản đấy như vừa rồi thì anh em cũng thấy thôi máy nó báo là hai dung dài đấy hai dung dài thì anh em đánh gì hai dung dài chắc chắn anh em đánh gà rồi đấy đấy đánh một tỷ con gà cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa một con gà đây đấy máy nó báo rất là chuẩn xác hiệu quả độ chuẩn xác của nó lên đến một trăm phần trăm không thể nào sai lệch được đấy tôi test đoán tiếp theo cho anh em xem đấy anh em có nghe gì không như vừa rồi là máy nó báo là một dung dài một dung dài thì em chắc chắn anh em đánh tôm anh em nhé chắc chắn ở trong đây sẽ có con tôm đấy tôi bán nhà bán cửa đánh tôm cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa một con tôm đấy tôi xin test một vài chén qua cho anh em để anh em tham khảo cái độ hiệu quả của nó thôi sau đây tiếp tục tôi xin test cái bộ môn sóc đĩa cho anh em đấy và anh em lưu ý cho tôi là khi anh em chơi xong đấy anh em tắt cái máy đi khi anh em tắt máy đi và cái chế độ lưu trước đấy thì nó sẽ xóa đi đấy anh em chơi coi bộ môn sóc đĩa này thì anh em anh em lại khởi động máy lên anh em quét cái bộ môn sóc đĩa anh em chơi đấy hình thức chơi sóc đĩa nó cũng tương tự thôi như anh em thấy đây đây tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em tôi chuẩn bị sẵn cho anh em một cái bộ bài đây là tôi sẽ lấy những cái vị bất kỳ tôi test cho anh em tôi cắt vị trực tiếp đó tôi test cho anh em để anh em tham khảo cắt những cái vị trực tiếp về cho anh em tôi bỏ mấy vị ra anh em yêu lưu ý với tôi là anh em cứ mang cái máy này vào sân chơi anh em cứ để kỹ dấu kỹ ở trong người đấy kể cả người ngồi đối diện hay là bên cạnh gì sờ vào người của anh em anh em cũng không thể phát điện được anh em báo máy nó báo rất là êm rất là rất là chuẩn xác Đấy, rất là an toàn luôn hình thức chơi cái à, bộ môn sóc đĩa này thì nó như thế nào đấy ví dụ anh em trong sân chơi của anh em là nhiều sân chơi của anh em là những anh em có sân chơi là chơi bằng vị lá bài là vị bao thuốc là vị quân đóm ví dụ hôm nay tôi test cho anh em vào cái vị lá bài thì em chỉ cần khởi động cái máy lên anh em bật chế độ quét đấy bật chế độ quét ví dụ như là anh em quét mặt trắng thì anh em quét đủ bốn mặt trắng cho tôi Đấy, như bây giờ tôi kết bốn mặt trắng này đấy anh em cứ để lên tầm 1 2 giây đấy cho máy nó quét cho nó chuẩn xác đi đấy, tiếp tục quét này đấy quét tiếp cho anh em này đấy khi anh em quét xong anh em lại bật quay lại về mặt trước anh em bật vào chế độ lưu anh em chỉ cần mang duy nhất cái máy này vào thôi anh em cất kỹ trong người máy nó sẽ báo dung cho anh em thì bây giờ tôi xin vào test trực tiếp cho anh em tôi lại bỏ vào trong cái cốc này để tiếng rung nó vang vọng lên đấy và hình thức chơi như thế nào thì như anh em tôi chuẩn bị cho anh em đây thì lẻ nó sẽ báo một rung mà chẵn thì nó sẽ báo hai rung đây tôi test cho anh em một vài ván để anh em tham khảo luôn này đấy thì anh em đã thấy như vừa rồi thì máy nó báo là hai rung hai rung thì chắc chắn anh em đánh chặn anh em nhé mở cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa đấy tứ tử đen Đấy, rất là chuẩn xác Đấy, test bán tiếp theo cho anh em xem anh em cứ đối chiếu những cái nhịp dung và đối chiếu vào cái nhịp dung này của nó thì anh em sẽ chơi được anh em nhé đấy vừa rồi máy lại báo hai dung, hai dung thì chắc chắn anh em lại đánh chặn anh em nhé đấy đánh một tí bán chặn này cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa sấp đôi đấy test bán tiếp theo cho anh em xem này những anh em nào quan tâm cần tư vấn thì anh em cứ alo trực tiếp vào số điện thoại cho tôi tôi sẽ tư vấn miễn phí cho anh em thì như vừa rồi thì anh em cũng thấy đấy máy nó báo một dung một dung thì chắc chắn anh em đánh lẻ nhá đấy bán này tôi sẽ bán nhà bán cửa đánh lẻ cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa ba trắng đấy rất là hiệu quả rồi khi anh em không chơi nữa thì anh em lại tắt cái máy này đi đấy thì bây giờ là tiếp tục thì tôi sẽ test cái bộ môn tài xỉu này cho anh em tôi sẽ bỏ cái bộ môn sóc đĩa ra đấy tiếp tục tôi test bộ môn tài xỉu cho anh em đây tôi sẽ lấy ba hột bất kỳ đây tôi lấy ra ba hột bất kỳ đây và cách thức sử dụng cái máy ờ, để chơi tài xỉu như thế nào thì nó cũng giống tương tự giống như hai bộ môn trước thôi anh em chỉ cần khởi động máy lên anh em bật vào chế độ quét Đấy, anh em ví dụ anh em chơi tài xỉu thì anh em chuẩn bị trước một cái hồ tài xỉu nhà cho tôi đây Đấy, anh em quét đủ sáu mặt cho tôi Đấy, quét mặt một này hai này ba này bốn này năm này sáu này đấy. khi anh em quét xong đấy anh em quay về mặt trước anh em ấn thêm một lần nữa nó sẽ vào chế độ lưu anh em lại mang cái máy này vào sân chơi thôi anh em cứ cất kỹ trong người nó sẽ phân tích nó báo dung cho anh em và cách thức chơi cái bộ môn tài xỉu như nào đây tôi sẽ chuẩn bị sẵn những cái nhịp dung để cho anh em tham khảo đây nhưng mà anh em chơi tài xỉu thì là tài nó sẽ báo hai dung mà xỉu nó sẽ báo một dung đây tôi sẽ test luôn cho anh em để anh em không phải chờ đợi lâu tôi sẽ bỏ trong cốc này nhịp dung lại vang lên anh em cho anh em tham khảo test cho anh em này đấy anh em cứ đối chiếu anh em đánh anh em nhé như vừa rồi ấy, thì anh em cũng thấy là máy nó báo rất uh, nhanh như vừa rồi thì máy đã báo một dung một dung thì anh em đánh xỉu anh em nhé mở cho anh em xem này anh em thấy chưa 442 10 điểm xỉu test bán tiếp theo cho anh em xem này đấy bất kể ai làm cái cũng được đấy mình chỉ cần làm tay con thôi mình có cái ờ, món đồ chơi này là mình có thể chơi được rồi thì vừa rồi là máy nó báo hai dung hai dung thì chắc chắn anh em đánh tài nhá đấy đánh 5 tỷ bán tài này mở cho anh em xem này anh em thấy chưa 446 đấy 14 điểm tài test bán tiếp theo cho anh em xem này khi anh em đã có những công nghệ này thì anh em chỉ cần vào sân chơi này anh em làm chủ được cuộc chơi rồi đấy thì vừa rồi này anh em thấy nó là máy báo nó một dung một dung thì chắc chắn anh em đánh xỉu anh em nhé đấy tôi bán nhà bán cửa đánh xỉu cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa 622 10 điểm xỉu đấy bây giờ tôi sẽ anh em là anh em cứ thắc mắc là máy nó báo có to hay không đấy thì bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp cái máy này trên tay đấy tôi để gần cái cam này cho anh em để anh em có nghe thấy được cái nhịp rung của nó không nhá tôi test cho anh em luôn này đấy thì vừa rồi là máy nó báo cho tôi là hai rung hai rung thì chắc chắn anh em đánh tài anh em nhá đấy máy nó rung rất là êm nên là anh em có phát hiện được không nào mở cho anh em xem này anh em thấy chưa 443 11 điểm tài đấy thì anh em nào quan tâm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 anh em là cứ yên tâm anh em chơi anh em chỉ cần có cái bộ đồ chơi này về tôi sẽ giúp anh em chơi anh em kiếm tiền để tránh anh em mua phải hàng giả hàng nhái thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên màn hình đấy em cứ alo nhấc máy gọi trực tiếp cho tôi tôi sẽ tư vấn miễn phí cho anh em hoặc anh em có thể qua trực tiếp công ty tôi đấy thì sau đây thời lượng video nó cũng có hạn tôi, tôi xin chúc anh em luôn là người chơi chiến thắng trong các sân chơi của mình hẹn anh em vào một video khác xin chào tất cả anh em